Hi, xin chào quý khách hàng tại shop Hoàng Piano à, nhập về một cây đàn của Nhật hãng Kawai 650 BS thì cái đàn này nó có chức năng là chơi trong nhà trong cái phòng của mình chơi trong hội trường chơi trong cái sân khấu thì mình điều chỉnh tùy cái loại mà phù hợp với cái không gian bấm demo chơi trong sân khấu đi đây là chức năng chơi trong hội trường đổi qua tiếng piano 2 tiếng piano điện tiếng organ ra tiếng organ trong nhà thờ rồi à, thì cây đàn này tầm giá là rất là rẻ không có mắc nhưng âm thanh chất lượng rất là tốt à, tạo ra cái âm thanh như tiếng đàn piano mộc mặc dù nó là piano điện phím đàn đó là làm bằng gỗ nè phím đàn làm bằng gỗ khi mình uh, chơi á thì phím rất là chắc tay không có bị tuột cái ngón tay của mình đi nơi khác cái đàn này có cái khung bên trong nó làm bằng à, nhôm không có gỉ thì Tiun đang test thử âm thanh cho mọi người thấy là âm thanh rất là tốt cái đàn này thích hợp cho những bạn học chơi piano nha thì các bạn có thể tự học hoặc ờ, mua đàn tại shop Hoàng Piano sẽ giới thiệu các thầy cô dạy ở nhạc viện đến tận nhà hướng dẫn à, việc học rất là đơn giản dễ nữa thì à, đây là cây piano rất thích hợp cho những bạn mới bắt đầu chơi Kawai 650